Xong xong tìm được Bác ơi, bác ơi, bác ơi Chưa bị hỏng đâu Sao nói chuyện được Có phải hát đâu mà chả nói chuyện được hát mới không nói được chứ phải hát được này con bảo nhá này con bảo con bảo nói con bảo nhá hôm trước ở trên kia xong rồi bố cứ nhồi mẹ con này cười lắm con đổ té té ta <laughs> nóng không hơi hơi có chẹp sao không sao không tìm được không biết con đi đâu rồi mà bắt đằng lên ta mà bắt đằng lên nhá nóng không? hơi hơi rồi cái này nguội hả? đây mà ờ. ấm ấm ấm ấm thôi đấy Cái này vòng tròn Một người nhỉ ai hết đi Ôi Bị chặt ta đi Cho xong rồi tớ Nó đấy như thế Bung ra rồi đấy Nhanh đấy gì nhanh đấy It's a banana. Đây của nhà anh đấy ăn đấy, đây mình ăn đấy Đây mình ăn đấy, đây mình ăn đấy, đây mình ăn đấy Đây mình ăn đấy Đấy, đi đồ này ra ngoài à Tất cả đi con xin ba ở đâu ở cùng rác kìa à, đấy cùng rác đây còn ở đâu nữa cơ ờ, đây ờ, ờ, đây cùng rác đấy còn cơ à, à, ngựa ngựa mà con không mở được không mở Đấy chứ Ông ấy, cứ để ở cái, cái giấy này để trên đấy xem khủng mở cái bình tay để lên chiếc thùng ấy không đỡ bình tay gì đấy <laughs> được rồi bà bà tạm biệt cái tạm biệt rồi